Xin ờ, kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu FASTER Việt Nam Thì hôm nay mình có dịp về ờ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Lắp cho anh Bình dàn máy cắt sinh pha Bao gồm ờ, một con máy cắt 08S à, Như trước màn hình đây là một con máy cắt 08S mới nhất của à, năm 2020 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Máy được mang thương hiệu Megatech. Máy được à, mang trên mình là màu à, màu trắng và bên dưới thân bị là màu cà phê. Rất chi là sáng và sang trọng như anh em đã thấy thì ờ, như cái dòng 08S này thì ờ, được bên phía chúng tôi là được cải tiến là rất nhiều như là cái về cái phần mặt mặt bích này nó to hơn mặt bích này thì bên chúng tôi là đã toàn là hệ thống bằng ờ, nhôm nhá để tránh cái tình trạng mà khi bắt đầu lưỡi nó có bị va vào trong cái thành nhôm này một xíu thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì về lưỡi mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt và chuyển giao công nghệ à, xong cho anh Bình và tiếp theo là một con à, máy ép góc kỹ thuật số thân to thì mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh hướng dẫn lấy thông số từng ke và hướng dẫn anh xong rồi và đây là sản phẩm là sau khi ép này anh em này nhôm ờ, một ly tư nhưng mà ép rất chi là chắc chắn nhé và tiếp theo là một con máy ờ, phay đấu đố thay dao nhanh mang ờ, thương hiệu Megatech và mình cũng đã thực hiện căn chỉnh hoàn thiện hai dao sinh pha cho anh Bình rồi và tiếp theo là một con máy đột dập sinh pha 55 12 dao và một con máy ờ, nén khí 300 lít thì ờ, công ty mình thì ờ, có hai cơ sở chính một là ở gần bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội cơ sở thứ hai là ở thành phố Hồ Chí Minh gần suối Tiên quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn anh em đã theo dõi video à, สินเจ้าไปเห็นกับละ